bên đồ anh đưa em về đâu trên suốt nẻo đường tình chuyện tình ngày xưa anh trách ai hừng hờ hay vì gian dối nhau mơ chuyện tình mai sau dòng đời trôi qua cho dù bao cách trở anh ơi con đường xưa xa khuất lẻo hèn mò giờ tin về đâu ánh mắt xanh thua nào có còn trông bóng ai những đêm về cô? trái ngàn tình tựa chiếm bao nay tuyền xa bến đủ chia ly nào hay ai biết đường tình người truyền tình hợp tan như sóng xô giạt bờ xin người thương hãy thương những kỷ niệm trong ta tình đôi ta như thuyền xa bến đồ anh đưa em về đâu trên suốt nẻo đường tình chuyện tình ngày xưa anh trách ai hừng hờ hay vì gian dối nhau mơ chuyện tình mai sau đời trôi qua cho dù bao cách trở anh ơi con đường xưa xa khuất nẻo hẹn hò giờ tìm về đâu ánh mắt xanh thua nào có còn trông bóng trái ngàn tình tựa chiếm bao nay thuyền xa bến đủ chia ly nào hay ai biết đường tình người chuyện tình hợp tan như sóng xô dạt bờ xin người thương hãy thương những kỷ niệm trong ta trái ngàn tình tựa chiếm bao nay thuyền xa bến đủ chia ly nào hay ai biết được tình người chuyện tình hợp tan như sóng xô giạt bờ xin người thương hãy thương niềm trong ta cuộc đời ai thấu được lòng người tìm quên để vui người ơi người ơi ngày đó xa rồi nay chỉ là mơ day đó xa rồi nay chỉ là mơ thôi đừng nhắc làm chi đau nhói tim một người đành ôm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhói tình yêu đã phai như giấc mộng đêm xa rồi nay chỉ là mơ thôi đừng nhắc làm chi đau nhói tim một người đành ôm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhoi tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài trong hồn ta muốn không gian đừng tan níu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đứng lên đèn mưa thu bay bay vắt ngang trời ướt vai mềm hoàng hôn dần buông mà ai còn đứng im trong chiều sương gió tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình trăm nghìn mối hương theo một bóng người tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ nhìn theo phía chân mây đời chuyến xe xưa về chưa chăng người ơi chốn xa xôi chàng trai còn đem yêu thương sắc lên muôn vàn hoán hơn nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoang bóng ngà xê ta hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta muốn không gian đừng tan níu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đi xe lăn êm êm lúc ga chiều sắp lên đèn mưa thu bay bay vắt ngang trời ướt vai mềm hoàng hôn dần buông mà ai còn đứng trong chiều sương xô tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình đường bao nhịp nối tình trăm nghìn mối hướng theo một bóng người ta giữ trong sương là mỗi lần ngóng chờ nhìn theo phía chân mây đời chuyến xe xưa về chưa nếu hay chăng người ơi trốn xa xôi chàng trai còn đem yêu thương rắc lên muôn vàng oán hơn nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoang hôn sắp lên đèn mưa thu bay bay vắt ngang trời ướt vài. ai còn đứng im trong chiều sương xuống tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình đường bao nhịp nối tình trăm nghìn mối hướng theo một bóng dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ nhìn theo phía chân mây đời chuyến xe xưa về hoãn hơn nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoa đưa em mà sao người nỡ bỏ quên đường trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cây trên đường em đi năm vòi đó vẫn đưa em ngược xuôi tình yêu thoát trên tầm tay tôi trở về đây với con đường xưa đâu bóng người thương cố nhân về đâu tiếng buồn chợt đâu đây vòng đưa công viên lạnh lùng hoang vắng ngọn đèn đêm đứng ân tình xưa đã lỡ thời gian nào bối xóa kỷ niệm đầu ái đành lòng quên cố buồn mình tôi bước chân lẻ loi say dứt trời mưa bóng em mặn môi nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi xin ghi nhạc lòng thương nhớ mình gọi nhau có nhân u đâu đây vòng đường công viên lạnh lùng hoang vắng ngọn đèn đêm đứng ân tình xưa đã lỡ thời gian nào bối xóa kỷ niệm đầu ái đành lòng quên phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi say dứt trời mưa bóng em mặn nhạc lòng thương như mình gọi nhau có nhân u sâu thu đến thu đi cho lá vàng lại bay em theo bước về nhà ai ân tình trời mưa bóng em mặn môi nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi xin ghi nhạc lòng thương nhớ mình gọi nhau cô Chuyện tình đôi mươi chan chứa không bao giờ vơi Như dòng suối tình em ái Có anh và em Còn ai còn ai nữa Đã yêu nhau trong cuộc đời Chuyện mình từ một chiều dừng chân chú bên nhau nhìn công viên lá đồ tuy chưa quen mà sao tình như đã dấu hoài còn rồi ngăn cách mấy ai không rơi lệ sầu tình vừa nồng thì vừa được tin xót thương em ra đi về bên kia cõi đời sẽ tăng lăn buồn trong lòng phố vắng khóc em âm thầm khóc duyên ban đầu này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen đây công viên chiều xưa thiếu mối tình này không em vườn hoang buồn sơ xác nghĩa trang lạnh lùng không rơi lệ sâu tình vừa nồng thì vừa được tin xót thương em ra đi về bên kia cõi đời sẽ tang lăn buồn trong lòng phố vắng khóc em âm hoang buồn sơ xác nghĩa trang lành tựa như ngàn cơn gió oan than khóc duyên ban đầu này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen đây công viên chiều xưa thiếu mối tình này không em vườn hoang buồn sơ xác nghĩa trang lạnh lùng lòng mình thầm nhớ dĩ vãng đau thương từ lúc vừa bước chân vào đường yêu đêm mây mưa rơi nhiều giọt mưa tan tác mưa mùa ngâu tiến chân thầm ướt khi biệt ly nghe tim mình xa buồn, hồi còi xe lát không gian xót thương vô vàn nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn đêm see tan tác mưa mùa ngâu tiến chân người đi buồn che đôi mắt thầm mướt khi biệt lên dần quất trong màn đêm gian là thuốc tiên đời việc gì đến sẽ đến nhưng ai bạc béo mình vẫn không đành lòng lòng anh buồn biết mấy được tin em có chồng chắc người từ đồ ấy còn thương tiếc không nguôi giờ em đi lấy chồng còn đâu mà trông ngóng đẹp duyên em với chồng xây cuộc đời đầm ấm để ai tan nát lòng ai ơi câu ước thì chưa phai năm tháng nào bên ai chung bóng trăng soi ai ơi bao tiếng cười reo vui theo tiếng đàn chơi vơi vòng suốt nay hết rồi tình duyên lìa hai lối giờ em vui với đời anh về lòng tê tái lệ rơi trong tiếng cười lòng anh buồn biết mấy được tin em có chồng chắc người từ đồ ấy còn thương tiếc không nguôi giờ em đi lấy chồng còn đâu mà trông ngóng đẹp duyên em với chồng xây cuộc đời đầm ấm để ai tan nát lòng ai ơi câu ước thì chưa phai năm tháng nào bên ai chung bóng trăng soi ai ơi bao tiếng cười reo vui theo tiếng đàn chơi vơi vòng suốt đêm dài người ơi nay hết rồi tình duyên lìa hai lối giờ em vui với đời anh về lòng tê tái lệ rơi trong tiếng cười định dài người ơi nay hết rồi tình duyên lìa hai lối giờ em vui với đời anh về lòng tê tái lệ rơi trong tiếng cười nay chớ thành xa cánh rồi con đâu và nhìn áng mây chiều tan theo ánh mắt đăm chiều giấu trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh dưới trăng sao trả lại em con đường im bóng mát thua ngày nào trả lại em anh đèn công viên đó dưới mưa bay những đêm chúa nhật nghe phố phường cua gót giày trả lại em ân tình xa xưa đó dưới trăng sao trả lại em đôi vòng tay âu yếm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 mong ai Người đã quên tôi rồi sao tôi vẫn còn chờ mong Và nhìn áng mây chiều tan theo ánh mắt đăm chiều Dấu trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh hiu nhớ mong ai người đã quên tôi rồi sao tôi vẫn còn chờ mong và nhìn áng mây chiều tan theo ánh mắt đăm chiều dấu trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh hiu tay gây guộc mà nên gọi tên tình chưa đủ của tôi tan vỡ từ lâu rồi tưởng không bao giờ còn nhớ nhưng bỗng một hôm trên đường xa phố thì tôi gặp người quên đi cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào thôi trách nhau chi chuyện tình dù dở dáng đã tan thành khói sương như quên vào gì